Hi, chào các bạn quay trở lại với channel Thằng Gà nha Yeah, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video à, về ẩm thực Đấy. Anh em phải biết là ẩm thực thì à, đây mình sẽ cho anh em xem cái cái đồ mà mình đã chuẩn bị nhé. Tài đoạn nướng chiêu cái tài đoạn châu Phi Đây thì ở à, trên tay mình đang có một cái đĩa, mình không biết là nó là cái thịt gì nhưng mà nhìn à, nhìn nó giống cái thịt mà ở bên nước ngoài họ ăn đấy, họ ăn với sandwich ấy What the hell? Thực ra mình không biết là cái thịt gì đâu Nhưng mà với cái món này ấy thì à, mình sẽ thiết kế vào một cái món nó gọi là lướng siêu cay nhá đấy thì để cái thao tác chuẩn bị này thì mình đã chuẩn bị được 6 miếng thịt như này thì bây giờ mình sẽ khứa khứa nó ra để mình tẩm ướp cái gia vị siêu cay đấy mình sẽ đi vào cái không chuẩn bị để mình mình tẩm ướp cái à, miếng thịt này nhá miếng thịt này miếng thịt từ nước ngoài đấy mình không biết là thịt gì đâu nhưng mà nhìn nó rất là lạ và hấp dẫn đấy ok ok bây giờ mình sẽ khứa những cái miếng cái miếng thịt này ra nhá để làm sao để cho cái à, gia vị ướp siêu cay để nó ngấm đều và từng miếng một đấy thì thao tác này nó cũng nhanh thôi thì ở bên kia thì tùng ngậm tùng ngậm đang à, nhóm lò rồi đấy thì đại một lúc nữa là nhóm lò xong thì mình cho lên nướng luôn để thưởng thức luôn nhá ôi dao chơi này đấy nó chơi như lưỡi nhái này sợ quá ra được tùng ngậm này phải đầu tư thêm một con dao làm sao để cho sắc thêm được sơ chế ra để mình khứa để tẩm ướp ấy thì bây giờ mình sẽ cho vào cái khâu là tẩm ướp với cả nước ướp siêu cay nhá nước ép siêu cay đây của mình thì mình đã à, làm trước ừ, ở nhà rồi thì bây giờ sẽ cho vào tẩm ướp thôi nước ướp siêu cay này thì các bạn nhìn thấy này nhìn không đã cảm thấy hấp dẫn rồi còn chưa nói đến việc mình cho cái miếng thịt nó ngon như nào nhá đó nước ướp siêu cay thần thánh quay gần vào quay gần một một miếng này hai miếng ba miếng đó tổng cộng là 6 miếng nha 6 miếng này mà nhập khẩu nước ngoài nó nó hơi bị đắt đấy chứ không phải là nó rẻ đâu nha Hãy <laughs> subscribe đây anh em hình dung ra làm sao để tẩm ướp cho nó cho nó ấy nhất nào <laughs> đây là cách mà tẩm ướp làm sao để cho cái miếng thịt nó đều nhất này đấy <laughs> đây là cách mà tẩm ướp làm sao để cho cái miếng thịt nó đều nhất này đấy <laughs> ok đùa thôi các bạn ạ nhưng mà tẩm làm sao để cho cái miếng thịt nó nó được ừ, đều nhất thì nó ngấm gia vị nó sẽ ngon đó Ok bây giờ mình đã tẩm ướp xong rồi nhá Thì uh, mình sẽ để trong vòng tầm khoảng 20 ừ, phút để cho ừ, ngấm gia vị là mình sẽ cho lên cái bếp để mình nướng Đấy ok uh, <coughs> Ok các bạn ạ, thì à, sau khi mình đã đợi được 15 20 phút thì bây giờ mình đã sẽ sọc cho lên cái xiên này để mình cho lên cái à, dàn nướng của mình nhá. Thì dàn nướng của mình hiện tại đây là mình đã để chuẩn bị sẵn được một cái phên nướng. Đó. Nhìn rất là hấp dẫn. Đó. Thì uh, trong quá trình này nướng thì ngon đấy. Ừ. Đoàn này ngon không? Hấp dẫn đấy. Hấp Ôi, bụi thế nhỉ? nhưng không sao nếu mà nướng mà không có bụi của than thì nó sẽ không ra cái, cái vị nướng thì bây giờ thì ờ, công việc của chúng ta sẽ là chờ đợi xem cái món này nó có hấp dẫn không để thưởng thức xem là cái vị của nó như nào nhá theo theo mình nghĩ thì nó sẽ rất là ngon và tuyệt vời xong một hồi tầm 30 phút thì mình quay cái miếng thịt này nó đã chín rồi đây các bạn nhìn để nhìn thấy này thực sự là mùi rất là thơm luôn đúng không các bạn mùi thơm mà béo ngậy thì à, bây giờ mình sẽ vào mình thưởng thức xem là cái vị thịt ở nhà nhá đấy mời tất cả các bạn nhá ừ uhm. cay cay các bạn ạ thực sự vị rất là cay luôn mà tất cả các bạn nhé, để tôi thưởng thức xem nó mùi vị ra sao nhá cay vị hiểu là xúc xích ấy giống vị hiểu xúc xích việt nam ấy Ui, ăn ăn ăn ăn rách rách rách mồm này chọc vào này rách mồm mẹ không phải là cắn miếng tỏi đâu đây các bạn thể nhìn thấy này ăn thực ra cái miếng này ăn nó cảm giác nó như kiểu là xúc xích việt nam ấy nhưng mà xúc xích Việt Nam nhưng mà nhập khẩu từ nước ngoài ừ. Dùng <laughs> cay vào đấy Ăn rất là phê Ngon Rất là cay các bạn ạ Đây phải đánh giá Có đấy cả mồ hôi rồi này Cay cấp độ 7 Phê Ngon cay tốt nhỉ ngon về ông không ăn cay à nóng cả người ừ. thực sự ăn rất là phê luôn à ăn à, ngon nuốt mắt lưỡi luôn thực sự luôn trông không ăn được à không ăn được à? ngon mà cay quá hả phê các bạn ạ à, ấy bốc khói này ấy mời tất cả anh em nhá năm nốt đấy nữa ừ. tôi ăn hết rồi này em ăn nốt cái dạo của tôi sáu nốt à nó cố cay nhưng mà ngon các bạn là cố làm miếng nữa không ăn được cay à không ngon mà Đấy. Thử ăn rất là phê luôn Thôi, chào bà con Hay quá tôi đi uống nước Khoan <laughs> rồi à? Nếu mà tôi đi uống nước Thằng cu kia nó cay quá Không chịu được à, đi uống nước rồi Đấy Thế là mỗi mình thôi Đấy, ờ, thực sự là nếu mà để mà review món này ấy, thì mình đánh giá nó ăn rất là ngon ăn nó kiểu là xúc xích ở Việt Nam ấy nhưng mà nó ăn ngon ngon hơn xúc xích Việt Nam nhiều đấy nhưng mà cộng thêm vào cái nước nước uh, nước ướp siêu cay của mình vào đấy tạo lên cái vị cay và thơm đấy ăn rất là phê thì uh, mình nghĩ là mình ăn đến đây là các nhiều bạn cũng thèm rồi đấy cho nên là mình sẽ không để các bạn để thèm lâu nữa thì bây giờ mình sẽ dừng video ở đây để review cái món này của của mình nhá nói chung là cái món này của mình ăn rất là phê nếu các bạn nào mà nếu các bạn nào mà muốn thưởng thức ấy, thì có thể là à, làm theo cái xúc xích ở Việt Nam ấy thì ăn nó cũng kiểu như này thôi đấy nhưng mà cái thịt này là mình không biết là cái thịt gì nhưng mà ăn lại giống xúc xích Việt Nam đấy thì à, mình sẽ dừng video ở đây nếu các bạn thấy video này hay thì à, đừng tiếc một lượt like một lượt chia sẻ và đặc biệt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại xin chào nhé